Hamna suka di mga ay. Hmm, suka juga di baik.

bơi đi ca bơi đi con bơi đi bơi đi đó bơi đi bơi đi ca bơi đi đó bơi theo anh kìa ừ ờ, bơi theo anh kìa <laughs> làm gì ô luôn mới nãy nãy giờ không có quay luôn à. dạ cái làm gì cái làm gì ca đẹp gái không ờ, ba đang quay mà dạ uống nước hả chúc ba cho coi chúc về cho coi đang quay đang quay đang quay kẻ nè nó đi hai hai là suka đi bơi uống nước phơ uống nước nè uống nước đi ừ, hmm, rồi xuống bơi đi xuống bơi chút về cho coi ok nha ờ, rồi rồi xuống xuống bơi bơi đi nhanh lên bay không chưa con bay không chưa cà bơi đi chút về ba cho coi <laughs> có thấy cái gì đâu chưa có thấy đi <laughs> rồi bước xuống nha không có chạy nha xuống rồi giỏi nữa leo lên nữa à, rồi, rồi, rồi. tẻ nha lụm vậy không à lụm gác <laughs> bước xuống bước xuống à ngồi xuống rồi sướng Trơn, đi thôi đi thôi có chạy con đâu biết bơi đâu ơi đây bao vô đi chìm à chìm luôn á ừ hai hai biết bơi rồi cho nên hai tháo ra còn ca chưa có biết bơi ca tháo ra là chặt chìm nhiễm dưới luôn đó rồi tắm đi đi thôi đi thôi đi thôi rồi bước xuống đi xuống hậu đi con đi đâu vậy mắt phương hướng luôn còn cái à, bơi mà đứng nè à, quà đó mua quà đó mua quà đó. bơi không chưa muốn qua chơi siêu ca cũng biết cái cách bơi á là cái tay người ta cũng như vậy nè bắt như vậy nè hai cái chân nó không có thẳng ta phải thẳng hai chân ra người ta mới cong hai chân rồi xong phải thẳng hai chân ra nó cứ hai chân nó cứ cong rồi nó cứ vậy vậy <laughs> mời không thầy chỉ cái gì bơi gì ấy ấy Cậu sĩ Hehehehe lụm gì đâu không á lá gì á à? bơi mà có tiếng luôn à sắp <laughs> bò tại nữa nè chơi em chạy đâu nữa hả <laughs> nghỉ dạng chơi với em đi ô ô chạy với em đi tè, <laughs> đâu à trước Ha ha ha ha. làm lại rồi đó Gio <laughs> Gio 7 tuổi được 18 tuổi chưa biết đọc <laughs> đau quá đâu cái gì chưa thấy gì đâu chút bây giờ cho coi lại Xuống chơi với em đi dạ ngon con ờ à, với phẫn vô bụng á ờ à, chị cô biết <laughs> mặt nghe đủ rồi thôi vô đi lên đi lên đi ha à, đi lên nè đi lên nè lên ha ca lên về nè dạ, dạ. hết giờ rồi về về về bà nghe lên nó này đang gì cục chó rồi yeah. <laughs> đây mình mẹ đúng ba mẹ phải đen